told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Xin chào tất cả mọi người Hôm nay à, Phước Sửu Và Thùy Vi à, sẽ đến với quý, quý, quý anh chị và các bạn trong một cái dự án rất là đẹp Ở một cái khu mà gọi là uh, rất là nhiều dự án sang sang không? Phó chính xác dự kiến sau này những khu những dự án này thành lập thì sau đây là một cái những cái dự án một cái thành phố rất là đẹp của uh, Long An phong trì coi như là một cái đại đô thị luôn á Sủ yeah. gần ừ. cả 4 đến 500 hecta tất cả cái dạng ở đây phong chị và những cái dạng ở đây là hình thành là nhà xây nhà gọi là hình thành trong tương lai và nó có thêm một cái mẫu nhà rất là đẹp phong trì dự án mà Phước Sửu và chị Thùy vi đang nói đến là dự án Elite Life à, của công công ty cổ phần dịch vụ Tân Thái Thịnh làm chủ đầu tư thì hiện tại bây giờ Phước Sửu và Thùy Vi đang đứng trước một cái nhà điều hành Đây. thì mình à, quý anh chị và các bạn có thể nhìn thấy là một cái không khí cực kỳ là sôi động ừ. trong cái việc là thi công tại hiện trường luôn à, với giai đoạn 1 của dự án là đã ép cọc lên rồi phong chị Vi và ừ. gần như là hoàn thành xong phần móng rồi và sắp tới là sẽ lên tầng và có thể bàn giao nhà cho khách quý khách hàng sớm phong thì à, đối với dự án ở đây thì diện tích và cách xây dựng như thế nào thì chị Vy có nói rõ hay không chị Thùy à, Hiện tại bây giờ là mình ở đây á, là với quy mô của mình là khoảng 5,3 hecta và trong đó có 310 căn nhà phố liên kế với diện tích là 516 thì 5... bây giờ 516 80 mét vuông không chị? Đúng rồi Xây dựng là à, một trệt, hai lầu và một tầng áp mái Yeah à, Với hoàn cái cách... thiện, hoàn thiện mặt ngoài và bên trong thôi Yeah, ừ. à, với một cái cách xây dựng rất là đẹp, tất cả mẫu căn ở đây thì xây dựng là giống nhau hết phong chị Thùy vi Đúng rồi à, là mình sẽ có một cái khu đô thị cực kỳ là đồng bộ luôn á nhìn nó sẽ rất là à, chuẩn chỉnh á đúng không khi khách hàng mà sở hữu đô thị này thì có những cái tiện ích à, rất là nổi bật giống như là à, một cái công viên bốn mùa chị Thùy vi ừ. bốn ừ. mùa với bốn màu sắc khác nhau rất là đẹp và một cái điều đặc biệt ở đây là có một cái uh, gọi là có một cái ờ, khu là thả diều đúng rồi một cái uh, những cái gì gọi là chết đinh mới lạ dành cho giới trẻ và à, dành cho những uh, cư dân uh, nhí ở đây luôn có công viên à, có một cái bờ sông rất là thoáng rất là đẹp và có một cái công viên à, dọc theo bờ sông và có những à, gọi những cái sân tập thể dục sân chơi đặc biệt là mình đã ở kế bên những cái khu đô thị đã hình thành rồi xuống ha đúng rồi ví dụ như là TNT là Millennium Millennia Millennia, à, Millennia. rồi yeah. rồi một cái khu nữa là cái khu Sài Gòn Village nè quý anh chị và các bạn ha. đúng rồi à, bây giờ chị Thùy Vy có thể nói về cái việc kết nối của từ dự án này đến những dự án khác thì như thế nào chị Thùy Vy có thể là à, nói rõ cho cả nhà biết đến được hay không với từ vị trí này thì mình kết nối lên đến quận 7 tầm khoảng 5 đến 7 phút phong chị Thùy Vi. Đúng rồi. Mình đi theo cái con đường Long Hậu mà lát nữa đây thì à, Phước Sửu với Thùy Vi sẽ cho các quý vị anh chị các bạn coi được cái cái công cái cái việc nhộn nhịp ở cái việc thi công cái cầu ở phía bên ngoài. Cầu đường ở phía bên ngoài. Chỉ mất khoảng 3 đến 4 phút là mình kết nối đến đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Mình Đúng có rồi. thể di chuyển về miền Trung, miền Tây và mình đi Cần Giờ và đi sân bay Long Thành tầm khoảng hơn 40 phút rất là dễ dàng phong chị và một cái điều đặc biệt đối với dự án này thì nó kết nối rất là nhiều cụm cảng và khu công nghiệp tại đây luôn có mà rất là nhiều khu công nghiệp chị Vi có thể điểm qua một vài khu công nghiệp à, và tại mà gần dự án này được hay không à, này khu ở gần dự án của mình á là cái con đường mình đi vô là mình sẽ gặp khu công nghiệp Long Hậu, yeah. khu công nghiệp Hiệp Phước. Đúng à, rồi. Đúng khác và nữa. một cái um, cụm cảng Long An đến hơn 1.000 hecta đó chị đúng rồi một cái cảng nước sâu của Long An là tất cả những cái tàu thuyền uh, coi như là về đây hết và theo như nhiều nhà đầu tư nhận định đó là đối với cái dự án này á à, dự kiến à, sau này nó những cái dự án này hình thành và sau này trở thành một cái thành phố Nam Sài Gòn phải không chị? chị có suy nghĩ như thế nào về về một cái gì thành phố Nam Sài Gòn à, trong thời gian sắp tới bởi vì là nó có những cái à, đặc trưng như thế nào về cái khu Nam Sài Gòn như thế này chị ạ? À? Cái khu Nam Sài Gòn của mình á, là một cái khu là thiên về cảng. Chính xác chị. Với, với cái quy hoạch mà của hạ tầng á, hạ tầng à, không gian á, tức yeah. là dạ. nhà nước mình sẽ tập trung và những cái khu đô thị hướng về biển đông yeah. Dạ. thì với cái chuyện như vậy á, thì là mình sẽ phát triển những cái khu này à, nó rất là đẹp ha yeah. Dạ. ngoài ra thì nó sẽ là ừ, có được những cái ờ, gọi là phân khúc được cái khách hàng ở đây dạ yeah, đúng, đúng rồi không? chị chính xác ừ nên nó là trở thành một cái khu um, thành phố uh, gọi là Nam Sài Gòn với với một cái mực độ uh, mặt nước và là sông ngoài rất là nhiều ừ. à, trở nên một cảnh quan rất là đẹp và có một cái điều đặc biệt ở đây thì mình có thể phát triển những cái hệ thống du lịch uh, giao lưu và tàu thuyền quốc tế vòng gì Đúng rồi à, một cái dự án quá đẹp rất là nhiều tiềm năng và điều đặc biệt ở đây là cụm lên đến à, à, mấy chục cái tiện ích trong một khu dân cư luôn và có một cái mức giá cực kỳ hợp lý đó chị Thùy Vi mức giá tầm khoảng từ khoảng hơn 3 tỷ một căn cho một căn nhà phố à, xây dựng hoàn thiện bên ngoài và bên trong thôi và đặc biệt là mình sẽ được trả theo tiến độ của dự án Sủ ha đúng không và có ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 70% luôn chị đúng rồi đúng rồi hỗ trợ cho ừ. vay đến 70% và điều đặc biệt gọi là ân hạn lãi gốc trong một cái thời gian ừ, bao nhiêu tháng đó nữa chị Ừ. và ừ, cũng được nói thêm với quý vị anh chị và các bạn là cái dự án này là một cái dự án hiện tại ở Long An trong cái thời điểm hiện tại là cái về rất là siết chặt về cơ chế cho nên ừ. cái dự án này rất là chắc về pháp lý mình đã có là uh, sổ hồng có giấy phép xây dựng đầy đủ hết ha đúng rồi giấy phép à. ở đây có ba giấy phép xây dựng luôn ừ. đó chị vi ừ. thứ nhất là giấy phép xây dựng nhà nè giấy ừ. phép xây dựng cơ sở hạ tầng và một cái điều đặc biệt có một cái giấy phép nữa là giấy phép về à, à, xây dựng à, cấp ừ, thoát nước thải đó chị ừ. coi như rất là chuẩn chỉnh và điều đặc biệt ở đây á, là à, có à, khoảng um, có một cái có là giấy được phép mở bán 300 mấy căn này luôn nên khách hàng rất là yên tâm khi mà lựa chọn dự án này vậy ạ à, để có nhiều à, thông tin hơn nữa thì à, quý quý anh chị và khách hàng alo cho Phước Sửu và chị Thùy Vi ừ. để à, để Phước Sửu và chị Thùy Vi sẽ cung cấp cho quý anh chị nhiều cái thông tin hơn cập nhật thường xuyên về cái tiến độ của um, dự, án và đặc biệt là có những cái chính sách bán hàng cực kỳ ưu đãi chiết khấu lên đến 4% luôn quá tuyệt vời phong chị với Thùy Vi rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau ạ à.